đờm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, bảo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bảo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở, xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp, đau nhức xương khớp, viên xương khớp bách niên kiện, chứa chiết xuất cây móng quỷ, vỏ liễu giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp, bách niên kiện dùng cho người viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp ngại chi ho gió ho khan vì có vì ho đan ngại chi viêm họng khán tiếng vì có vì ho đan hỗ trợ bộ phế giảm đờm Siro Vi Ho Đan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng, dược phẩm trung ương 3 theo sức khỏe gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng gây thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Minh Thông Vương Niu sản phẩm của dự án thuộc chương trình quốc gia số CNC02 DAPT13, dùng cho người huyết áp cao, mỡ máu cao, tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, hỗ trợ giảm đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, tê bì nhức mỏi, chân tay. Hồi trước đây là mình dùng nước đá một tí xíu thôi là mình đã nhăn mặt rồi Từ khi mình xài kênh soda mình quên cái cảm giác ê buốt nó như thế nào rồi Bây giờ là có thể uống nước lạnh được rồi Các món mà trước đây mình không ăn được Bây giờ thì ăn luôn thải ra luôn rồi <laughs> Ăn uống rất là thoải mái luôn Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay, đỡ đau xương sức khỏe dẻo dai. Thời tiết thay đổi thất thường, toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời, đã có đầy tâm bình yêu thương. Viên khớp Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi khối tê tay bà con cô bác mua ngay Tâm Bình cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Gói nước cốt xương hầm kết trộn hồn nước phở cùng gạo ST25 cho bánh phở dai mềm, cho phở vừa ngon còn nhiều, chuẩn Hà Nội bát đặc biệt. Yêu phở Hà Nội thử ngay cung đình nhé. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa. Đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? À? Thế thì ông phải dùng vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó giảm tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan nay đã có chai lớn 120 viên, tiết kiệm lên đến 82.000 đồng. Sức quá mạnh! Cà phê gì mạnh vậy em? Là cà phê quét cúp đen đá Việt Nam đó anh Wake Up đèn đá Việt Nam mới được rang xay từ loại cà phê hạt đậm mạnh của Việt Nam, sốc ngay từ giây đầu tiên, bung tỏa như cơn lốc, mạnh hơn cả phái banh. Wake Up mạnh hơn cả anh. Đừng làm đổ nữa nha. Vậy anh chỉ có đổ vào anh thôi. Cà phê Wake Up mạnh hơn cả phái mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày cuối cùng của năm, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nắng lên sớm và trời thì không có một gợn mây. Trong khi đó thì nửa phía Bắc nước ta lại nhiều mây, riêng Bắc Bộ thì trời chuyển rét và mưa xuống thì không khác gì thời tiết của Tết âm lịch. Mưa bắt đầu từ sáng nay do là không khí lạnh vừa suy yếu lại vừa lệch hẳn ra phía biển, tạo gió đông nam đưa ẩm vào trong đất liền. Trên cao thì lại đang có phủng hội tụ, nên là khả năng mưa sẽ duy trì trong chiều và đêm nay ngăn cản sự tăng nhiệt. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành phổ biến là từ 15 đến 18-19 độ trời rét cả ngày. Mưa rét thì cũng sẽ là kiểu thời tiết chủ đạo tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại các thành phố sẽ dao động là từ 18 đến 24 độ. Các thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở xuống đến Nha Trang cũng có mưa nhưng mức nhiệt sẽ cao hơn hẳn là từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng kéo dài đến khoảng 18 giờ chiều nay. Nhiệt độ tại Tây Nguyên, các thành phố sẽ không quá 26 độ. Trong khi đó, thì tại các thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ thì mức nhiệt cao hơn hẳn 33 đến 34 độ trời nóng. Còn tại huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay không mưa, chiều nay gió đông bắc sẽ ở mức là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn tại huyện đảo Trường Sa có gió mạnh ở mức là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trời có mưa rông rải rác cảnh báo nguy cơ về lốc xoáy. Cuối cùng sẽ là dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và đêm nay. đêm tiểu nhiều lần, són, không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần, són, không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Hoa thơm quá! Áo gì mà còn thơm hơn hoa Tết sạch thơm nhờ Omo Comfort mới Công nghệ giặt xanh xoáy bay vết bẩn cùng tinh dầu hương hoa thiên nhiên Cho quần áo sạch thơm bền lâu Áo Tết của con sạch thơm hơn hoa Lì xì ô mua tinh dầu thơm khi mua gói 5,5 hoặc 6 kg Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Chinsu Foods. Món ngon không khó vì đã có thịt heo ướp gia vị viết xanh. Đa dạng món ngon cho cả nhà lựa chọn, chế biến nhanh gọn, hương vị thơm ngon lại còn dinh dưỡng. Thịt heo ướp gia vị viết xanh bí quyết nhanh gọn, giữ trọn vị ngon. Ngày đầu con chào đời Huggies bọc kén con tằm 360 mới Đã dán lọt lòng với lớp đệm mềm thoáng Cho chân thun và lưng bụng mềm mại Bao bọc con êm mềm nhất từ ngày đầu tiên À chỉ ngon Đi đâu đâm đà Ôi vì ngon lâu vì ngon nhân đôi nhân đôi À chỉ ngon vì ngon nhân đôi À chỉ ngon Trang phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Linh Plus nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm đến 91.000 đồng. Christmas xanh leo chanh leo lộc theo về nhà. Ê có thể do men răng mất đi khoáng chất Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm Sensitive từ PS giúp tái tạo vùng răng nhạy cảm với tác động từ khoáng, biến cơn eboot thành cảm giác dễ chịu. Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm Sensitive từ PS mới. Năm mới vui lên Việt Nam, lên cùng Sài Gòn, Hải Dương, Đắk Lắk, Trà Vinh, Hà Nội lên cùng 63 tỉnh thành, lên cùng một Việt Nam. Siêu tầm ngay bộ sưu tập bia Sài Gòn Lager bản sắc Việt, bia Sài Gòn đi lên cùng nhau. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với những tin tức an ninh an toàn của 5 phút hôm nay. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Thái bị bắt do có hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 25 tuổi, quê Gia Lai trong vụ việc trên. Trước đó, thì công an quận Bình Thạnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã dùng roi mây, cây gỗ và đánh đập con riêng của Thái chồng sắp cưới. Hậu hậu quả là bé đã bị tử vong Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ khẩn cấp một đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia để hoạt động mại dâm. Đối tượng là Mai Đình Hồng, 41 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Đây là đối tượng trực tiếp chỉ đạo cho Trần Danh Tường, quê ở Bình Thuận, lái xe chở 4 người phụ nữ lên tỉnh Bình Phước, sau đó thì sẽ có người đưa sang Campuchia. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để hoạt động mại dâm do Phan Thị Kim Huệ cầm đầu với thủ đoạn dụ dỗ lừa nạn nhân qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao đến 100 triệu đồng một tháng. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay thì các đối tượng đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam qua Campuchia ép phục vụ khách tại các động mại dâm, quán karaoke, massage trá hình. Và thế là thời gian nào? Sau hơn 10 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng, 54 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng, 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Cũng bị ờ, truy tố về tội danh này thì một số bị cáo có vai trò quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu cũng bị tuyên phạt với các mức án từ 2 năm đến 8 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Sướng đã sản xuất hơn 192 triệu lít lít xăng giả từ dung môi, xăng nền và hợp chất hóa học, chất tạo màu, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít xăng và thu lợi hơn 150 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt Giám đốc Thẩm mỹ Viện Amida 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Theo cáo trạng, thời điểm cuối tháng 4 năm nay, trong lúc thành phố Đà Nẵng đang áp dụng quy định hạn chế tụ tập đông người, thì Nguyễn Quang Trọng, 29 tuổi, vẫn tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trên 30 nhân viên thuộc công ty. Sau cuộc họp, dịch COVID-19 bùng phát tại công ty này là 130 người nhiễm COVID-19. Hai người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương do một xe đầu kéo đâm vào. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối qua tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi đến địa phận các xã Nhân Lộc, Nhân Phúc, xe đầu kéo kéo theo rơ móc tông liên hoàn vào nhiều xe của người dân trên đường rồi bỏ chạy. Một giờ đồng hồ sau đó thì tài xế đã bị trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước bắt giữ. Người này được xác định là dương tính với ma túy. Vượt đèn đỏ khi đi đường, một hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thế nhưng lại thường thấy trên rất nhiều tuyến phố. Lái xe chỉ vì muốn nhanh vài giây mà hậu quả gây ra à, đã thậm chí là chậm cả đời, như tình huống ngay sau đây. Tình huống được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Đang đèn đỏ, rất nhiều xe đã nghiêm chỉnh chấp hành dừng lại. Từ phía sau, bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy, lấn sang cả chiều ngược lại phóng nhanh từ dưới lên và vượt đèn đỏ. Thoát được chiếc xe container đầu tiên đang chuyển hướng sang tông phải. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười lần thứ hai với thanh niên đi xe máy này. Sau khi tránh được xe container đầu tiên, nam thanh niên này đã không kịp thời xử lý khi gặp phải một xe hai đang qua đường. Tốc độ quá nhanh khiến thanh niên này va chạm mạnh vào phần hông xe container. Hậu quả là chiếc xe máy nát bét sau vụ va chạm, còn nam thanh niên thì bị thương rất nặng. Việc vượt đèn đỏ như thế này có thể đã là thói quen của không ít lái xe. Nếu may mắn không gặp tai nạn, mức xử phạt hiện nay cũng không hề nhẹ. Thế nhưng quan trọng hơn là trong nhiều trường hợp, vượt đèn đỏ còn gây tai nạn cho cả những người khác, những người đang đi đúng theo tín hiệu đèn giao thông. Miền Bắc sau buổi sáng có mưa nhỏ thì đến ờ, chiều nay trời sẽ khô ráo trở lại nhưng nền nhiệt thì vẫn còn khá thấp. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo trưa chiều nay ở miền Bắc trời vẫn khá rét, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn và Lào Cai không quá 18 độ. Trời rét nên việc giữ ấm cơ thể luôn là cách tốt nhất để phòng bệnh. Vì vậy quý vị nhớ mặc đủ ấm, tránh đứng ở những vị trí gió lùa. Tắm thật nhanh, tránh tắm muộn. Đặc biệt người cao tuổi không nên tắm và gội cùng lúc để hạn chế các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe.